Yeah. Yellow mẹ tính, Thế thì là tính tông cái đúng không? 그 시간만 더 잠깐 줄이야 줄다 모르지야 그럼 모르지 요즘 내가 뒤 나오래 요야 근데 사실 뭐